Bác này mà so với QTV tự như náo à? Ờ, tất nhiên là mình thua xa, sao mà mình so được QTV là một điện thoại của mình là mình chơi cho vui thôi Mình chơi game mà để vui thôi anh em ạ à. Chứ mình có đánh giải, đánh biết gì đâu mà sao mà Nhưng mà đừng có so sánh làm gì Mỗi người sẽ có cái, ờ, cái khác nhau <laughs> Ôi, mẹ ổng chơi game Hiểu, hiểu vớ vẩn thôi Hiểu, hiểu vớ vẩn ông thử một game nearly tu tập lên tăng thử xem cũng dần đi ngủ à tu tập à tu tập tăng cơ à được game này thử luôn nha game này test cho bạn hiền xem luôn nha tu tập tăng cơ à nói chung là lên tăng cơ nó không phải có đam nửa đam tức là gọi người ta gọi là semi semi tăng ap tức là phải có đam vừa phải vừa phải có đam để mà kết thúc đối phương vừa phải có tăng cơ nhưng mà mình bui phun tăng luôn thì nó yếu lắm ui ui ui hai chuối rồi à, hai chuối rồi à, ui ui chuối chuối chuối chuối chuối bơ chuối bơ chuối bơ chuối bơ đại cho tướng thì qua mới vô nói đúng ông tự nhiên nó giật sao nó... Ờ, bây giờ làm sao nó có cái uh, ờ, tốc điện chui bờ không ăn được sạch vai nồi em ơi thì anh đánh mãi vẫn kim cương à, cái gì sao anh kim vô được tại anh đi mấy ông ơi đòn mà bỏ nè sao anh hiểu vô được à ông lulu để ở tầm kia giết kìa anh ở bot lâu quá nó cướp sạch rồi chết rồi đó cu surprise ờ ờ ờ gì gì có cái gì để nói không có cái gì để nói không tôi á nè thiếu máu à. chết nó thấp rồi đấy cảnh kìa cảnh kìa cảnh kìa cảnh kìa cảnh kìa anh ra anh ra từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ vô vô vô vô vô chém phát chém phát dạ. rồi anh tăng đam mình thấy mấy cái này mình đòn hoài mà anh em ra ok Nếu, nếu, nếu Nếu Hả? Mấy pha này em làm vậy đúng không? Từ từ, từ từ, từ từ, từ lấy lóc, lấy lóc, lấy lóc Có lóc luôn, có lóc luôn, hết đá luôn Còn gì bấm nhầm ở đây thôi Gì ba? Đùa à? Chết rồi, thương này chết rồi Không hiểu Không hiểu Bấm em ơi, bấm nhầm anh em ơi cái phá bắn nhầm nha Ủa, cho nghỉ mẹ một đi Nó Nè, không giảm cướp con mắt Ê Chơi anh, anh tôi rồi à, mọi người Để không tôi giảm cướp con mắt, anh nhìn là anh biết con cướp rồi Đâu anh, đâu anh Đây nè, đây nè, đây nè Mày chết rồi đó cu cái gì bác đùa Đừng lộn trí nhờ Anh chém đó Hả? Mà không đủ đam hả? Ui ai? Anh hiểu cứ chắc em quả Ui Nó về, nó về Cháu <laughs> khu này liền Rồi, tạm biệt em người có gạo đi nói đồng với bài ờ. red phải mình lên cái mây dai xong rồi mình đóng kiểu tăng cơ rồi à. đi đi đi đi đi xuống bot em ơi anh thả anh thả bot đây đi à đi à đi bot nè đi bot nè đi bot nè lên lên lên bơi lướt cho nó thôi chứ không mạnh lắm anh em bạn chủ đi ông ơi nhanh nhanh nhanh nhanh được chưa đây Trên à Cơm xuống à, cơm xuống à, cơm xuống à Cơm, cơm xuống em ơi Rồi, bị lừa, bị lừa Vãi nồi À, để nó lừa ta ơi Bác này mà so với QTV tự nhiên nào à Không, ờ, tất nhiên là mình thua xa, sao mà mình so được QTV là một điện thoại của mình là mình chơi cho vui thôi Mình chơi game mà để vui thôi em ạ à chứ mình có đánh giải đánh biết gì đâu mà sao mà nhưng mà đừng có so sánh làm gì mỗi người sẽ có cái ờ, cái khác nhau <laughs> ôi mẹ ổng chỉ hiểu hiếu vớ vẩn thôi hiếu hiểu vớ vẩn nên cái này là khỏe khỏe về cái cái độ trâu hơn em ạ chứ uh, đồng đam đối phương yếu lắm lúc xèo che thì mà hô tao rồi đó Ủa à của report mid đi Thảo Nani? Mà anh Trôn rồi, trôn rồi Buổi chiều là bị Tarik trôn rồi, bây giờ bị Tarik trôn rồi Nếu đoạn này hay quá nếu Hay quá nếu Rồi, thôi xong Rồi Hello, rồi, đó, À mình mua xong rồi mình để đấy uh, hai hôm nữa mình chơi thử thách lại no đóng quả tăng cơ mà cái gì mẹ đóng quả tăng cơ thằng này nó chém mình ra bà luôn á tao ơi liên quan gì ba liên quan gì ba lên nè lên nè lên mít nè lên mít nè không có lát em không có lát em không có lát khỏe lắm nó khỏe lắm mình giết lại viết giết viết em giết được à, bỏ bỏ nó à, đồ nó cả đôi đi kìa cái gì đây cái gì đây cái gì đây không sao không chết được anh em ơi tăng cơ mà chết gì được anh em anh em đâu đâu rồi ba hết cái mình chết rồi giờ anh em ơi đi qua mình nha đi qua mình nha hay quá anh em ơi Oh, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Đi là đi. Đi đi. Đi đi bạn đi À, nút game rồi mình cao thủ lên á. Nút game, nút game động viên cụ nào em cứ tin mình đây chơi là này Đúng rồi nên dùng âm mới đúng à vậy là mình lên sai đồ à âm mới đúng chết rồi chết chạy chạy chạy cái gì em đau lên chạy nữa chạy chạy chạy chạy tập thể dục mùi sang một hai ba hít thở hít thở má mình bị sai lầm thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng, thằng kia gì quên rồi à, Soraka phải ngồi Đấy, em từ đâu chết không uh, không phục không phục tôi không phục Nhìn đi thôi chứ không có thầy cho nha Cho nó anh em ơi, miếng cho nó anh em ơi Boss Team mình thiếu hai bơi, mình nhớ là lên đam nữa Tại gọi mình nhớ là lên tăng nữa Đam gì? Tăng ờ, đam mà, ờ, AP mà Thiếu Vâng vâng Cho nhớ lên tên tăng cho nên mình đấy Cái gì? Semida mà Rồi ông, ông trồn, ông lý do không vậy? Suốt ngày, suốt ngày chôn mà lý do Suốt ngày Đâu, phiêu ra đến nay anh em thấy? Úi giời ờ à, chế được đâu bởi vì à còn ờ, win win win win win rồi ờ, bớt trồn đi ta rồi dễ cái dễ cái anh đừng có ui ui lĩnh đánh mạnh đấy nhở à con lĩnh này đánh kinh quá ta ơi đạp tột quá ta ơi